Ấy vậy đùng một cái em lại đòi chia tay rồi sẽ kết hôn với người con trai là sếp của em. Choáng váng về điều đó, tôi sốc và gần như ngã khủy trước tin xét đánh này. Tôi hỏi em tại sao lại làm thế thì Linh lại cười nhạt bảo tôi. Vì anh nghèo, lương có 5 triệu một tháng, còn anh ấy là con sếp có khối tài sản khổng lồ. Tình yêu giờ phải gắn liền với đồng tiền, không ai sống mà thiếu tiền được. Sốc vì những lời giao kiếm của em, Tôi đau đớn và phẫn uất vô cùng. Thì ra em rời xa tôi vì đồng tiền. Với em, tiền có thể thay đổi mọi thứ, kể cả tình yêu 5 năm này. Sau khi em nói câu đó, tôi không níu kéo em ở lại nữa mà cười cay đắng. Tôi sẽ chống mắt lên xem em hạnh phúc và vui vẻ bao lâu. Thế rồi ngày cưới Linh cũng đến. Thay vì trốn tránh không đến đám cưới em, tôi lại đến. Và tất nhiên, tôi không đến một mình. Để chuẩn bị cho kế hoạch trêu tức và chứng minh cho Linh thấy không có em, tôi vẫn có người khác. Tôi ấy, tôi ra đường và chọn cho mình một em gái làng chơi xinh xắn, ngoan hiền và hợp đồng với cô ta là ngày mai sẽ đóng giả làm bạn gái tôi tới dự đám cưới. Tôi sẽ trả cô ấy 500 ngàn tiền công. Thay vì đưa cô ta vào nhà nghỉ và hành hạ cô ấy chuyện nam nữ kia, vì hết tiền, cô gái kia nhận lời ngay. Để không xấu mặt với Linh, tôi dẫn cô gái làng chơi đó đi mua váy và một đôi giày cao gót thật đẹp để ngày mai diện. Như đã hẹn, sáng mai 8 giờ tôi sẽ đón cô ta đi đám cưới. Nắm tay đưa cô gái làng chơi đó vào dự hôn lễ của Linh, tôi thấy tim đau quặn thắt. Tình yêu 5 năm giờ lại kết thúc cay nghiệt và nhục nhã như thế này sao? Đi ăn cỗ người yêu cũ, nhìn người ta hạnh phúc bên ai kia không phải là mình, cảm giác chẳng dễ chịu gì cả. Tiệc cưới bắt đầu, cô dâu đi ra, Tôi dẫn cô gái làng chơi đó đến bên Linh mà cười khẩy, ấn vào tay em chiếc phong bì tôi đã nhét vài tấm ảnh của tôi và Linh ngày trước. Để xem đêm tân hôn, vợ chồng em bóc ra sẽ thú vị như thế nào đây? Chẳng có thằng đàn ông nào chịu được chuyện vợ mình hư hỏng, dễ dãi như thế được. Nhìn thấy tôi đã có bạn gái sau hơn tháng chia tay, Linh cười châm chọc. Hóa ra anh cũng biết đổi khẩu vị đó chứ, cô ta cũng không đến nỗi tồi. Chắc cô ta là lao công hay ô xin hả? Thôi đúng rồi, thằng nhà quê như anh thì chỉ hợp với loại con gái thấp hèn này thôi. Cô nói cái gì thế? Nói cho cô biết, người yêu tôi là tiểu thư đài các. Bố mẹ cô ấy là đại gia, chứ không phải loại danh nhân soàng xĩnh như chồng cô đâu. Thật á, tôi sợ anh quá, trời ơi trời ơi. Đang đứng nói đều nhau, thì bất ngờ chú rể đi ra, quàng tay Linh. Thấy thế, Linh cố ra vẻ hạnh phúc lắm trước mặt tôi để trêu tức Nhưng phút giây chạm mặt chú rể ấy Anh ta lại buông Linh ra và nắm chặt tay cô gái làng chơi tôi thuê đi cùng và thốt lên Thư, anh tìm được em rồi Thời gian qua em bỏ anh đi đâu thế Em có biết anh nhớ em đến điên dại thế nào không Giờ em trở về rồi tốt quá Anh sẽ hủy hôn với cô ta và cưới em Nào em đi thay váy cưới đi Anh muốn hôm nay chúng ta kết hôn với nhau Không được đâu anh Bố mẹ anh không đồng ý và em đã chọn cách từ bỏ anh rồi, buông em ra. Không, anh đã mất em một lần rồi, không thể mất em được nữa. Chuyện gì xảy ra thế này? Anh, buông cô ta ra, chúng mình đi làm lễ thành hôn đi. Linh sợ hãi lên tiếng. Cô cút đi, tôi không lấy cô nữa đâu. Vì bố mẹ ép tôi nên tôi mới phải cắn răng lấy cô. Cô không yêu tôi, cô chỉ yêu tiền nhà tôi thôi. Giờ bạn gái tôi đã trở về, cô đừng hòng làm vợ tôi nữa. Bực tức, Linh bỏ đi, khiến anh ấy cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Còn tôi thì đứng cười hả hê vì chuyện không ngờ lại xảy ra có ích cho tôi và cô gái nàng chơi và chú rể kia đến thế. Linh bị hủy hôn, sỉ nhục như thế là đáng lắm. Người chỉ yêu tiền như em phải nhận trả giá cho sự tham lam của mình mà. Ở lại đám cưới, chúc phúc cho chú rể và cô gái làng chơi kia một chút rồi ra về.